thị trường tuần đầu tiên của tháng 4, tuần từ ngày mùng 4 cho đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2022. Như quý biết đó, thì tuần qua chúng ta kỳ vọng cậu vàng chúng ta là sideways up, nhưng thực tế thì cậu vàng lại là sideways down. Tuy biên độ của cậu vàng dao động um, uh, theo chiều hướng nó gọi là ở ờ, uh, phía đáy thì sâu hơn so với kỳ vọng của chúng ta. Nhưng nói chung tuần qua chúng ta đi hai lệnh chúng ta vẫn chốt lời không có lệnh nào cắt lỗ cả vẫn chấp nhận được đúng không ạ Ừ, lệnh đầu chúng ta mua vùng 25 27 đầu tuần nữa thì khớp giá chạy lên được đến 45 tuy không chạm được đến target chốt lời 50 của chúng ta nhưng mà các bạn lưu ý nhé khi chúng ta sử dụng chiến lược thì thông thường là giá chạy quá nửa uh, target chốt lời chúng ta sẽ rời dừng lỗ về hòa vốn giá chạy 80% mà quay đầu thì chúng ta sẽ chọn là chốt lời ở mức là 50% target đấy các bạn lưu ý sử dụng chiến lược có những bạn ờ, cũ thì chắc quen rồi nhưng nhiều bạn thì nếu mà bạn nào mới hoặc chưa biết cách sử dụng chiến lược thì các bạn lưu ý cái chiến lược của chúng ta Đó, chạy 80% target trở lên mà quay đầu thì chúng ta sẽ rời dừng lỗ về lời 50% kiểu như vậy ví dụ như đây chúng ta mua 25 chúng ta chốt 50 khi giá chạy lên 45 quay đầu thì lúc đó chúng ta sẽ rời dừng lỗ về 37 giá quay xuống 37 thôi coi như chúng ta chốt non ở đó thôi còn nếu giá chạy tiếp lên 50 thì ăn hoặc là khi chúng ta đến uh, chốt lời như cái lệnh bán của chúng ta bán vùng 35 37 này. Chốt lời 20 và 10. Đúng không ạ? <clears throat> giá chạy đến 20 thì chỉ xuống đến 18 ờ, là thấp nhất không đến 10. Chúng ta có hai lựa chọn. Một là chúng ta chốt hết ở 20 target 1, hai là chúng ta chốt một nửa 20 và rời dừng lỗ về 50% của target 1, tức là từ 36 ờ, xuống 20 thì chúng ta sẽ rời dừng lỗ xuống là 28. Còn lại thì kệ giá chạy thôi kiểu như vậy khi chúng ta sử dụng chiến thuật thì chúng ta sẽ giao dịch như vậy có thể nói là cậu vàng tuần qua thì giao dịch tạm chấp nhận được khi biên độ nó biến động hơi hẹp thì rõ ràng cái mức chốt lời 15 20 giá thì cũng chấp nhận được. Chúng ta cái đang đợt trước chúng ta đang giao dịch ở mức là 3 40 đô cơ, nhưng mà bây giờ hai tuần này nó bắt đầu biến động biên độ nó hơi hẹp hơn một chút. Trước khi đi vào phân tích uh, kỹ thuật chi tiết từng mã thì chúng ta sẽ điểm qua thông tin tuần trước thôi à, tuần trước thì như chúng ta biết là một tuần nó cũng có khá nhiều thông tin giải đều ngày thứ hai thì chúng ta không có thông tin nào quan trọng <clears throat> ngày thứ ba là hai ngày đầu tuần chúng ta không có thông tin quan trọng chúng ta bắt đầu có thông tin từ ngày thứ tư là chúng ta có thông tin ADP 5 farm thì do cái ờ, số việc làm được tạo mới trùng đúng với số dự đoán chuyên gia nên nó không gây biến động gì trên cậu vàng Dự trữ dầu thô thì cũng âm 3,4 triệu thùng à, so với mức dự đoán âm 2 triệu thùng nó cũng không thay đổi quá nhiều. <clears throat> Các thành viên FOMC thì phát biểu có thành viên Roger này, uh, uh, William này, uh, <clears throat> các thành viên FOMC phát biểu thì đa số thể hiện cái lập trường là cứng rắn tức là uh, Fed sẽ quan sát thêm thị trường nếu mà chỉ báo mà lạm phát mà quá nóng thì Fed sẽ tăng tốc tăng lãi suất đấy là lý do mà đồng USD uh, ờ, mạnh lên và vàng điều chỉnh <clears throat> về thông tin ngày thứ năm thì chúng ta có chỉ số là PCE lạm phát của Fed được công bố. Chỉ số này thì tăng 0,4% đúng như dự kiến của các chuyên gia. Do vậy nó không gây xáo trộn trên thị trường. À, lạm phát của à, Mỹ hiện nay cũng chạm gần 6% lạm phát lõi. Không không thay đổi nhiều. Và hiện nay thì uh, mọi người đều thống nhất với nhau là chưa biết đỉnh lạm phát ở đâu cả. Có lẽ chúng ta quan sát một hai tháng tới. Nếu mà bạn nào chú ý hơn thì đợt trước tôi có thống kê lạm phát thì tôi có nói là từ tháng 6 năm trước thì chỉ số lạm phát mới bắt đầu là tăng cao thì có lẽ chỉ số lạm phát của chúng ta sẽ đạt đỉnh đâu đó ở tháng 5 hoặc tháng 6 giữa năm sau đó có thể là giảm nhẹ dần vào cuối năm <clears throat> nhưng mà vẫn đứng ở mức cao bạn ạ <clears throat> về thông tin ờ, việc làm thì ờ, số việc làm được tạo mới là 431.000 việc làm ờ, không thay đổi nhiều so với 492.000 việc làm nên nó không ảnh hưởng quá mạnh đến biến động của giá tỷ lệ thất nghiệp thì rất là tốt Ờ, tỷ lệ thất nghiệp thì chạm mức thấp nhất trong à, nhiều 10 năm nay rồi từ ngày Covid đây chúng ta có thể nhìn thấy 3,6 đây cũng là mức ờ, thấp nhất mà thời Donald Trump đạt được đấy đây đó, đợt Donald Trump đạt được cũng là mức uh, 3,6 3,5 có tháng đạt 3,5 là thấp nhất hiện nay chạm mức 3,6 chúng ta thấy tỷ lệ thất nghiệp gần như quay về đúng điểm xuất phát rồi trước Covid rồi Do vậy, điều này có thể ủng hộ Fed là sẽ mạnh tay hơn để kiềm chế lạm phát. Có một điểm bất lợi là chỉ số PMI sản xuất thì hơi sụt giảm nhẹ nhưng mà vẫn đứng ở mức 57,1, vẫn chấp nhận được. Có thể tổng hợp thông tin tuần qua thì là các chỉ số kinh tế thì tương đối là phù hợp với nhận định của Fed. Do vậy nó Fed sẽ theo dõi thêm cái chỉ số lạm phát của tháng 4 ờ, trước khi cuộc họp diễn ra vào ngày mùng 5 và ngày mùng 6 ờ, và ngày mùng 7 tháng 5 khi quyết định về cuộc họp FOMC. Còn tuần tới thì chúng ta có thông tin gì? <coughs> ngày thứ hai, ngày thứ hai thì ờ, chúng ta không có thông tin gì quan trọng cả. Chúng ta chỉ có chủ tịch BOJ phát biểu thôi. Mỹ không có thông tin quan trọng. À, đêm ngày thứ hai dạng sáng ngày thứ ba thì chúng ta có thông tin của Australia thông tin về lãi suất tuy nhiên cái ờ, thông tin lãi suất lại dự kiến là Australia vẫn giữ nguyên lãi suất mức 0,1% do vậy nó cũng sẽ không gây biến động gì đến ngày thứ tư thì chúng ta có chỉ số ờ, PMI PMIFN chỉ số này thì cũng dự kiến nó không thay đổi nhiều tăng nhẹ từ mức 56,5 ờ, lên 58,5 khi nó còn giữ trên 50 thì nó sẽ không gây xáo trộn gì chúng ta có hai thành viên FOMC phát biểu à, và đêm ngày thứ tư <coughs> à, vào lúc 2 giờ ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm chúng ta sẽ có biên bản của họp FOMC thì chúng ta biết cái biên bản của họp FOMC này thì à, uh, <coughs> FOMC meeting cái biên bản này thì nó chỉ giải thích cụ thể hơn cái à, chính sách đường lối kinh tế của Fed trong cái cuộc họp cách đây 3 tuần thì nó sẽ không thay đổi gì so với cách đây 3 tuần. Do vậy cái biên bản này sẽ không tác động nhiều đến thị trường. Ngày thứ sáu chúng ta cũng không có thông tin gì quan trọng. Có thể nói là tuần sau sẽ là một tuần thiếu vắng tin và tin sẽ chờ đến tuần sau nữa khi có thông tin lạm phát ra. Như vậy tuần sau nhiều khả năng thị trường sẽ đi sideways và đi sideways thôi chiến lược chính của chúng ta tuần sau chúng ta cũng sẽ đánh theo cái ờ, mức sideways của thị trường còn về thông tin địa chính trị thì nó có một chút là chúng ta biết là cái ờ, việc ờ, Nga tuyên bố là từ ngày mùng 1 sẽ cắt khí đốt tại các nước không thân thiện với Nga nhưng sau đó thì ngoại trưởng Nga cũng có giải thích lại là chỉ đạo này thì sẽ không cắt ngay từ ngày mùng 1 và sẽ áp dụng từ ngày 15 đến ngày 30 tức là nửa sau của tháng 4 do vậy nó cũng chưa ảnh hưởng quá nhiều đến ờ, tình hình biến động của khí đốt và dầu trong khi đó chiến sự thì hiện nay là đang tạm giãn ra chưa kết thúc nhưng mà tạm giãn ra nga tạm thời giãn vòng vây kiev và cũng chưa tập trung đánh mạnh vùng donbass thế nên ờ, chưa có diễn biến mới <clears throat> nếu có diễn biến ờ, chính trị bất ngờ thì chúng ta không thể biết được đợi lúc nào có diễn biến bất ngờ thì thị trường nó sẽ biến động mạnh lúc đấy vỡ kỹ thuật thì chúng ta dừng lỗ còn không có biến động bất ngờ nếu thông tin nó cứ đều đều như này thì chúng ta cứ đánh theo kỹ thuật thôi như vậy tuần tới sẽ tuần qua giao dịch theo kỹ thuật là chính <clears throat> bây giờ chúng ta sẽ trở lại với các sản phẩm của chúng ta thứ nhất là đối với vàng vàng thì đang biến động trong cái ờ, hướng là sideways down sideways nhẹ khi nào vàng vượt uptrend tức là đóng cửa trên 1940 đóng cửa H4 trên 1940 thì lúc đó vàng sẽ tiếp tục tăng giá còn nếu không thì ờ, vàng sẽ tiếp tục sideways sideways down như vậy chúng ta sẽ giao dịch trong cái biên này thôi nhưng mà chúng ta sẽ ưu, ưu tiên ở cái hướng là mua lên chứ không ưu tiên bán xuống nghĩa là chúng ta sẽ ưu tiên canh vàng mua đầu tuần thì chúng ta ưu tiên canh mua vùng ờ, đây 8892 <clears throat> nếu vàng chạm đầu tuần cuối tuần thì chúng ta rời xuống đến vùng 86 90 Đấy, nói chung là chúng ta mua từ vùng 86 đến vùng 90 Chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua 81 <coughs> gần 10%, 10%. À 1% tôi xin 0,5% chứ, tôi xin lỗi, 10 giá. Chốt lời, chốt lời chúng ta sẽ quay trở lại cái vùng ờ, đây 20, 920. Đấy, chúng ta chốt lời tầm 25 30 giá, còn dừng lỗ thì tầm 8 đến 10 giá. Cái khu vực này là cái khu vực chấp nhận được. Còn nếu nếu giá vàng Ờ, đóng cửa trên 1940 nhá. Thì lúc đó khi giá test lại vùng 38 ờ, 41 thì chúng ta sẽ mua lên. Lúc đó chúng ta sẽ dừng lỗ 31 nhá. Còn chốt lời chúng ta sẽ hướng đến vùng 2000. Tôi tôi vẫn thiên về hướng uptrend, do vậy ưu tiên với lệnh mua. Nếu lệnh mua mà nó break out trend giảm thì lúc đó tôi sẽ chốt lời xa. Còn nếu vẫn trong cái nêm này thì tôi sẽ chỉ chốt lời ở mức ờ, cân bằng thôi. Điểm cân bằng tuần tới nó sẽ xoay quanh điểm mở cửa 1920 1925 nếu nó không break out một trong hai chen này tức là không có điểm phá vỡ khi có thông tin địa chính trị bất ngờ nên vàng tuần tới chúng ta không không có quá nhiều chiến lược còn nếu có chiến lược ờ, nữa trong quá trình giao dịch thì tôi sẽ update sau <coughs> đối với dầu thì sao dầu thì tuần qua chúng ta kỳ vọng dầu test lại khu vực 15 16 chúng ta bán nhưng mà dầu mở cửa 12 năm đi xuống luôn Dầu uh, test về đến uh, gần MA 50 98 quay đầu lên 108 tưởng là quay lên rồi sợi quay xuống. Nếu với mô hình dầu như này thì nhiều khả năng dầu đang muốn hoàn thành ba sóng ABC. Sóng A và sóng B hồi rồi giờ dầu sẽ hướng đến sóng C. Khu vực xuống của sóng C sẽ hướng đến vùng 8284. Như vậy đối với dầu thì chúng ta sẽ giao dịch như nào? <coughs> Quan điểm của tôi nhé dầu đang hình thành sóng ABC. Do vậy, nếu mà dầu hướng đến sóng B thì chúng thì MA200 này nếu nó phá giả nó sẽ quay lên chúng ta sẽ dừng lỗ nếu không thì chính điểm MA200 này test MA200 chính là điểm chúng ta bán. Đó, chúng ta bán cái theo cái chen ngắn hạn này. Như vậy thì à, giá sẽ test đến đâu? Giá đâu đó test trở lại vùng 04 à, 05 chúng ta bán. Chúng ta dừng lỗ hai giá nhé, 06,5 thế thôi phá qua chen chúng ta dừng lỗ còn chốt lời sao chốt lời thì uh, trước mắt chúng ta hướng đến vùng 98 xa hơn là 94 hiểu không còn ngược lại nếu xuống đến vùng 82 84 thì chúng ta mua lên chúng ta dừng lỗ 80 còn chốt lời thì quay lại 9 93 94 này đây là giá theo trading view các bạn nhé. Còn các bạn căn cứ vào độ lệch chuẩn của giá trên trading view và bảng giá trong platform MT4 của các bạn để các bạn ờ, đưa ra điểm đặt lệnh phù hợp nói chung là dầu thì có lẽ như vậy thôi Đấy, test lại chen thì chúng ta bán thôi còn không thì test xuống dưới dự đoán đáy sóng C thì chúng ta mua hoặc là các bạn có thể chờ khi H4 nó có một cây nến đảo chiều thì chúng ta vào lại mua và dừng lỗ dưới cây nến đảo chiều đó các bạn ờ, đây chết đinh thì có thể ừ, chờ cây nến trên H1 cũng ok rồi còn đây là tôi đang ờ, cho chiến lược các bạn là cả tuần chiến lược áp dụng được cả tuần đây chết đinh thì các bạn chỉ cần dừng lỗ dưới cái đáy của nó tầm một giá là ok thôi <coughs> đối với chứng khoán Mỹ thì sao tuần qua chứng khoán Mỹ thì lên đúng khu vực để chúng ta bán thôi 352 353 à, sau đó chứng khoán Mỹ đảo chiều xuống được đến 345 sau đó đóng cửa 348 nếu mà các bạn đây chết đinh hoặc là các bạn chết đinh sau tuần thì chúng ta có thể rời dừng lỗ về hòa vốn hoặc là chốt khi cắt tuần và chúng ta chờ lệnh sau còn nếu các bạn à, đinh lệnh dài thì chúng ta đứng cứ đúng kỷ lục chúng ta bán thôi đúng kỷ luật thôi chúng ta vẫn bán vùng 352 353 và canh bán vùng 356 358 chúng ta dừng lỗ 359 thế thôi còn chốt lời ngắn nhất chúng ta hướng về à, đáy cũ 323 xa hơn thì chúng ta hướng về 31 nói chung chúng ta giao dịch theo trường phái nào thì ăn trường phái đó giao dịch chiều trường phải dài thì có những lúc chúng ta ăn cầu 4 5 nghìn điểm nhưng có những lúc chúng ta lãi nghìn điểm nghìn 500 điểm rồi lại bị quay về top lọt lên đấy là việc rất bình thường còn giao dịch ngắn thì nhiều lúc chúng ta cứ ăn 5 70 giá khi cầu chạy 5 nghìn giá hoặc chỉ ăn được 5 700 giá nghỉ đó. cái gì nó cũng có ưu điểm và nhược điểm không có phương pháp nào và phương pháp tối ưu cả các bạn nhớ nhé <coughs> nhưng thông thường thì uh, phương pháp sim tức là ăn cả một chen dài thì sẽ là tối ưu trong một thời gian dài ngắn hạn thì có những lúc bị lõm Đấy, nhưng mà về dài thì sẽ ăn cả một chen dài à, chúng ta hãy nhớ đến cái uh, kỷ lục uh, đầu tư đó chúng ta có một huyền thoại là Warren Buffett đó. ông đấy là sử dụng chiến lược là buy and hold đấy, ông đạt mức uh, sinh lời 24 25% trong liền 50 năm đấy là một mức khủng khiếp còn chúng ta biết huyền thoại đầu cơ đấy uh, sử dụng phương pháp định lượng uh, Edward Thorpe đấy, đấy Người đàn ông chiến thắng mọi thị trường vào các sàn casino bị đuổi nhưng mà tỷ suất sinh lời của ông cũng chỉ đạt được là 18-19% trong vòng 20 năm thôi. Mặc dù hầu như là ông không thua một quỹ nào hết. Trong tất cả quỹ trong 20 năm đấy không thua một quỹ nào hết. Ờ, hầu như đánh bại thị trường. Nhưng mà tỷ suất sinh lời lại không cao bằng sim. Gần như là lướt sóng thần thánh nhá. <laughs> Thế nên chúng ta phải lựa chọn cái chiến lược nó phù hợp với tính cách của chúng ta chúng ta mà tính trách kiên nhẫn thì chúng ta mới có thể stream được còn nếu không thì chúng ta cứ mua đứt bán đoạn chốt lời ngủ cho ngon <laughs> hết ngày chúng ta chốt lãi lỗ đều chốt đi kê gối đi ngủ mai không cần quan tâm mai lại kiếm lệnh khác <clears throat> đó là Dow Jones nhé còn chỉ số Nasdaq cũng tương tự Dow Jones thôi lệnh thì chúng ta vào rồi đúng không ạ bán 15.100 ờ, 15.200 rồi chúng ta có thể bán tiếp nếu thị trường ờ, lên 15 4 15 năm à không tôi xin lỗi à, nếu chúng ta đặt dừng lỗ ngắn thì chúng ta đặt dừng lỗ ở 15 năm 50 còn nếu dừng lỗ chuẩn thì chúng ta đặt 15 800 nhé chúng ta dựa theo cái uh, chiến lược của chúng ta đến 80 khả năng dừng lỗ 1550 giá hạn không tới đấy là 80 khả năng nhưng nó vẫn có xác suất <clears throat> còn lại nếu chúng ta đây chết đinh hoặc là chúng ta chết đinh tuần thì hiện nay giá đã tạo đỉnh rồi à, chúng ta cũng chưa biết đỉnh hay không đâu ví dụ như Nasdaq này thì chúng ta nhìn thấy là à, một cây nến tăng mạnh sau một cây nến tăng và ra một cây nến à, búa đảo chiều Đấy, nó thấy động lượng tăng nó rất là yếu đóng cửa thân nến tăng nhẹ thì như vậy chúng ta xác định đỉnh cây nến này sẽ là vùng gặp áp lực bán mạnh thì nếu tuần tới nó đo lại 15 2 15 3 này chúng ta cứ bán thôi chúng ta dừng lỗ 15 5 50 còn chốt lời chúng ta có thể hướng xuống 13 ngàn đây hoặc là như Dow Jones cũng vậy chúng ta nhìn thấy một tuần tăng mạnh một tuần tăng nhẹ gần một tuần nó ra cái doji nó thể hiện cái áp lực bán mạnh hiện nay đang cân bằng thì nhưng mà áp lực bán mạnh ở trên cao thì rõ ràng vùng 10, 352 353 này là vùng khu vực để chúng ta bán thế thôi các bạn chốt rồi các bạn lại bán lại đấy các bạn đánh ngắn thì các bạn có thể ăn được hai vòng lên ba vòng lên nhưng ngược lại là nếu mà các bạn bị dừng lỗ ăn một vòng dừng lỗ một vòng các bạn hòa nhưng các bạn đánh dài có thể bị dừng lỗ luôn nhưng ngược lại các bạn đánh dài có thể chốt lời bốn năm ngàn giá mà các bạn đánh ngắn thì không có hàng chúng ta lựa chọn ờ, phương pháp giao dịch phù hợp với tính cách của chúng ta thôi đối với BTC BTC thì uh, tuần qua uh, ờ, BTC đã break cái khu vực uh, 45 rồi test lên 48 khu vực 48 tại thời điểm 48 thì BTC có hai cây nến tuy nó hơi nhỏ nhưng hai cây nến đảo diều liên tiếp nếu các bạn nhìn tinh một phát thì các bạn có thể bán ở khu vực này bởi vì nó cũng trùng với MA 200 483 thì nếu có bạn bán đó các bạn có thể ăn được 4.000 giá còn ngược lại bây giờ sao bây giờ cái khu vực 483 485 ờ, này nó vẫn sẽ là quanh MA 200 này vẫn có thể là họ kháng cự mà khi nào nó đóng cửa phía trên thì nó mới có thể thoát được xu hướng do vậy nếu chúng ta chết đinh ngắn hạn thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể bán 483 487 này đó. coi như là 485 cộng trừ chúng ta dừng lỗ 1.000 giá thôi 495 chốt lời thì dừng lỗ 1.000 giá chúng ta chốt lời 3 4.000 giá thôi à, 4 45 45 45 5 thế thôi 45 cộng trừ <coughs> còn nếu không thì chúng ta chờ BTC điều chỉnh BTC vẫn đang có cái chen hỗ trợ này à, nếu nó test trở lại thì à, nếu tôi không nhầm thì nó sẽ test trở lại MA 200 trên H4 thì phải đúng rồi MA 200 trên H4 sát ở 4.200 đấy thì bây giờ nếu mà BTC điều chỉnh nó có thể điều chỉnh về đâu đó vùng 4001 4002 đây Đầu tuần thì có thể 41 130. Đấy nhưng mà nếu mà cuối tuần thì 41 150 42, nói chung là 41 150 42 chúng ta có thể mua ở đây. Chúng ta dừng lỗ 40 thôi, còn chốt lời chúng ta hướng đến 45. Như vậy chúng ta dừng lỗ 1500 giá, chốt lời 5000 giá cũng ok thôi. Nếu giá xuống. Đó. Còn trường hợp ngược giá lên chúng ta vẫn có điểm bán. Còn trường hợp lên qua 48 thì sao? Lên qua 48 thì chúng ta quan sát cái khu vực phía trên kháng cự đây. Khu vực quanh năm 2000, năm 2000, năm 2500. Khu vực này chúng ta quan sát. Còn đến H4 đảo chiều thì phi vào bán thôi. Hoặc D daily nó lại có cây nến đảo chiều này. Thì chúng ta canh bán. Đó là BTC. Còn đối với các cặp tiền tệ thì sao? Các cặp tiền tệ của chúng ta trước hết chúng ta quan sát cặp UZI Hướng gặp Uzi nhé. Cặp Uzi thì à, tuần trước thì chúng ta bị lừa cái cây à, cây Doji đảo chiều này. Sau đó thị trường lên một cây rất mạnh sau đó lại đi xuống. Uzi thì hiện nay à, daily thì vẫn báo xu thế lên. Nhưng mà đồ thị tuần thì nó cho thấy cái áp lực bán rất là mạnh của cây tuần trước. Như vậy thì rõ ràng cái đỉnh cây tuần trước vẫn sẽ là một cái thách thức rất lớn nếu Uzi muốn vượt qua như vậy chúng ta hoàn toàn có thể canh bán ở đỉnh cây tuần trước sai chúng ta cắt lỗ thôi đỉnh cây tuần trước là 125 đúng không chúng ta bán là 1248 125 đó. dừng lỗ 125 năm còn chốt lời thì 200 ờ, giá 123 thế thôi đối với GU Mm. <coughs> GU thì khoai rồi GU tuần trước chúng ta canh à, xuống thì mua lên trên thì bán xuống nhưng mà không chạm đầu nào hết cả tuần đi ngang rõ ràng với cái xu thế đi ngang này thì chúng ta không có biên để giao dịch đâu đó một ngày biến động ừ, chưa được trăm pip đây là một trong những cái thời gian biến động rất là hiền lành của GU tuần tới thì có lẽ GU chúng ta chúng ta không nên giao dịch với cái biên nó đang đi thấp như này có vào lệnh thì nó cũng không được chốt lời chúng ta quan sát bạn EU đi EU, <coughs> EU thì tuần qua chúng ta cũng khớp lệnh bán đúng không 1130 ờ, giá xuống được đến ờ, có 100 pip thôi đóng cửa thì dương được ừ, 80 pip thực ra giao dịch rất là ít không đạt kỳ vọng nhưng dù sao cũng khớp được lệnh bán cũng là tạm tạm ổn rồi 80 pip đối với AU đi AU tuần qua xếp hình ở trên đỉnh không có một cây nào chạm điểm bán của chúng ta cả à, lên cao nhất là 32 mà chúng ta bán 50 cách điểm bán của chúng ta 18 pip mà sau đó nó cũng không xuống tạm thời thì cặp AU này à, chúng ta không làm gì tuần tới cả nó chưa có xu thế cặp đồng bảng trên yên bảng trên yên thì tương tự bảng trên u tuần qua chúng ta bị vả một cây ờ, bán theo cái ờ, nến người treo cổ này nó lừa sau đó nó vẫn xuống nó xuống mạnh hơn GU rất là nhiều đúng không ạ chúng ta bán ở 613 sau đó nó vẫn xuống 59 nhưng chúng ta chết trước bình minh rồi <laughs> với áp lực ờ, bán trên cây tuần rất là mạnh thế này thì tuần tới chúng ta vẫn bán thôi nếu giá mà có test lại chân dâu chúng ta vẫn bán thôi lên cao nhất là 646 như vậy chúng ta bán 643 645 thôi dừng lỗ 65 còn chốt lời thì GG ờ, chúng ta chốt được 300 pip chốt lời 62 nhé 250 pip chúng ta có cặp uh, ờ, GU trên AU này cặp này thì cũng đang có dấu hiệu tạo đáy đó nó test lại cái đáy tuần thì chúng ta cũng có thể vào canh mua được cặp này đây, khu vực đáy tuần của nó đây đó, trước đó nó cũng có cái đáy ờ, tuần mà nhiều lần chạm chân rồi nó đi lên rõ ràng chúng ta cũng có thể canh mua được cặp này cặp này thì đang ở 1.7486 chúng ta sẽ mua 1.74 007420 nhé ừ, tức là nếu nó giảm đâu đó tầm 780 ờ, pip thì chúng ta mua chúng ta dừng lỗ 60 pip nhé 1.7340 chốt lời cặp này thì chúng ta cũng nên chốt lời uh, tối thiểu là 200 pip 1.7620 không chúng ta chốt lời 300 pip Đấy, chốt lời tầm 2300 pip dừng lỗ 60 pip đó là các cặp tiền tệ còn đối với chứng khoán Việt Nam chứng khoán Việt Nam thì tuần qua có một cơn cuối tuần tăng rất là bất ngờ nó tăng hơi mạnh nhưng mà ờ, hiện tại chứng khoán Việt Nam nó vẫn đang đi trong một cái ờ, cái nêm nêm tăng mà nêm tăng thì nó có thể test lên cạnh trên của nêm trước khi giảm nó cũng đã phá phá giả à, cạnh nêm trong 3 phiên nhưng sau đó nhanh chóng vượt lên à, tuần qua thì thị trường chứng khoán Việt Nam có một sự kiện đó là chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết à, bị bắt vì tội là Ờ, lúng đoạn thị trường chứng khoán, à, sử dụng nhiều tài khoản à, thao túng làm giá. <clears throat> Đó. À, ông Trịnh Văn Quyết này thì tốt nghiệp đại học luật, tức nắm rất là rõ luật nhưng mà vẫn lách luật. À, <clears throat> nên nó ảnh hưởng à, tuy nhiên à, bây giờ với cái thời đại công nghệ thông tin và các mạng xã hội của chúng ta rất phát triển nên người đầu tư tiếp nhận thông tin cũng nhanh à, Ờ, Ủy ban chứng khoán cũng nhanh chóng là đính chính lại cái ờ, thông tin nên ờ, cái sự kiện ông Trịnh Văn Quyết này bị bắt không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Thị trường chúng ta chỉ có một phiên đầu tuần là xuống, sau đó là tăng trở lại trong 3 phiên còn lại và đặc biệt phiên cuối tuần thì bứt phá lên được vùng 1515. Nếu với cái xu thế này mà tuần sau thị trường của chúng ta có thể tiếp tục bứt phá thì chúng ta có thể kỳ vọng thị trường sẽ test lại vùng uh, 1535 thậm chí nếu chuẩn thì thị trường có thể tăng lên được đến vùng uh, 157x 180 tôi thì tôi không kỳ vọng lắm vào việc thị trường có thể tăng lên mà tôi tôi kỳ vọng thị trường sẽ test quanh vùng 3540 này tạo mô hình hai đỉnh và chúng ta quan sát lực bán mạnh tại đây do vậy ở thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ là chúng ta một chốt hàng rồi chúng ta nên giữ trạng thái trung lập là đứng ngoài quan sát là chính bởi vì rõ ràng là các thông tin tốt xấu ở nước ngoài nó khá là đan xen và đa phần là thông tin xấu là nhiều cũng như các thị trường chứng khoán quốc tế thì đa phần là đang vào pha giảm giá do vậy thị trường chứng khoán Việt Nam mà đi ngược chen thì tôi không kỳ vọng nhiều <clears throat> do vậy cá nhân tôi đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta quan sát tuần tới nhé trước khi đưa ra quyết định đó là toàn bộ cái phân tích nhận định tuần ờ, đầu tiên của tháng 4 <clears throat> chúc quý đầu tư có một tuần ờ, giao dịch thành công